kia nhớ ai mà sao nhấp nháy sông kia nhớ ai mà khi đột khi trong con nước tìm ai mà cứ mãi xuôi dòng con cá dưới sông còn có bầu có bạn sao anh thương em mà em cứ hưng